Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 5 Bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn à, Tôi bây giờ tôi sẽ không đi theo một cái um, làm một cái phim cụ thể Mà tôi muốn giới thiệu các bạn các kỹ thuật cụ thể để các bạn có thể lắp ghép vào trong một bộ phim Thì bài hôm, hôm trước tôi đã làm với các bạn một chiếc ô tô chuyển động trên đường thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta làm một cái ngọn uốc có một ngọn lửa thì lửa trong phim hoạt hình thì nó đa dạng có nhiều người thì dùng là plugin để chúng ta tạo lửa trong Toon Boom Harmony hoặc Toon Boom Studio hoặc trong uh, Grey Talk hoặc trong Moho thì mỗi một người tạo một cái ngọn lửa khác nhau thì ở trong bài này tôi sẽ giới thiệu một, một cách mới Ờ, các bạn sử dụng Illustrator để các bạn có thể tạo ra các ngọn lửa của mình một cách tốt nhất à. thì ở ờ, bài này tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra được các ngọn lửa bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file à, tạo một cái file à, ta để nằm ngang cũng được các bạn có thể nằm ngang nằm dọc cũng được bây giờ các bạn có thể chuyển setup các bạn cho nó uh, đổi đơn vị rồi ok cái này đã đổi sang sang đến mét à, cái này thì các bạn bạn nào sử dụng Illustrator rồi các bạn sẽ sẽ đổi được đây lại ra nhiều quá rồi do tôi kích rất là mạnh rồi bây giờ tôi sẽ tạo cho các bạn cái cách để các bạn sử dụng mốt ở chế độ RGB nhé sau đó các bạn uh, chú ý là chúng ta à, làm uh, à, RGB rồi tôi xem nào uh, ờ. convert à, chống răng cưa vân vân gây điền vân vân ok rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng pen hoặc là bút chúng ta vẽ được tên cũng được các bạn cho cái này thật nhỏ cho tôi tôi cho nhỏ lại nhé rồi Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái ngọn lửa chúng ta sẽ chọn màu của ngọn lửa à, các bạn à, có thể dùng wash thì các bạn à, đưa cái à, màu ngọn lửa lên cho nó đẹp Đấy ở đây thì lửa thì bao gồm có màu đỏ cờ ờ, đỏ hơi vàng chúng ta cho màu đỏ hơi vàng ở đây chúng ta màu đỏ cờ ra đây Đấy. thì để chúng ta vẽ ngọn lửa cho nó đẹp rồi bây giờ chúng ta chọn này ừ, phóng to lên ừ, này tôi lựa chọn lúc này các bạn chọn cái pen à cái brush của mình cho nó hợp lý nhá chúng ta sẽ chọn brush cho nó đẹp các bạn kéo xuống các bạn chọn brush màu như nào thì các bạn à, thử Đấy, rồi và xem phát tròn ok Đấy. bây giờ ta sẽ vẽ như sau Đó và bên màu tô của chúng ta cũng chọn như thế chúng ta cũng uh, cũng tô cho nó bên trong một cái pass thì cái này chúng ta sẽ làm thế nào để nó chuyển thành bên trong thì uh, chúng ta có thể vào object chúng ta chọn convert uh, chọn raster nhé expand raster này Đấy, xong bên trong này xong bây giờ các bạn chọn cái này cho tôi bạn chọn object và bạn ungroup ra cái bên trong này chúng ta sẽ tô nó à, ta sẽ cho nó nếu mà chúng ta dùng pen thì nó tốt hơn Đấy. rồi bây giờ cái đỉnh này ta vẽ được cho quá được bằng không ok rồi còn vâng, cái này thì ta vẽ ta phải làm pen đây là một cái rồi chúng ta có thể tạo thêm vài cái đường nữa Đấy, cho nó đẹp tạo lửa chúng ta tạo lửa thật là hoành tráng các bạn nhớ là làm theo tôi à, các bạn có thể tạo cái ngọn lửa ờ, nhỏ đó Vâng, đây là một cái ngọn lửa mà chúng ta thấy như này rồi ta có thể vuốt cái này từ dưới wow, ta vuốt nó vuốt theo chiều lên thì trong cái chỗ này các bạn co hết cỡ này tương tự này thì ở này các bạn bạn cho thêm các bạn lại chọn cái này các bạn xoay đầu hướng của nó Đó. rồi đây là cái cách mà các bạn bạn làm Đó. chúng ta chọn này chọn này rút từ dưới xuống đây Đấy chỗ này các bạn cho một ít uh, ờ, ờ, wax chúng ta cho một ít vàng vào thì nó sẽ vàng theo các bạn nữa mọi người chỗ này cũng vậy thì chúng ta cho một tí màu vàng Đấy rồi chỗ này các bạn cho nó thấp xuống một chút Đấy, chúng ta để cái cục này nhé ở đối với cục này thì các bạn cũng cho một tí vàng vào cho tôi đây là một cái ngọn lửa và bây giờ chúng ta sẽ cũng vẫn để bên cạnh cái này chúng ta điều chỉnh nó ra ép làm đôi đó. ở đây các bạn có thể điều chỉnh nó đi vào hoặc nhỏ hơn một chút Đó. chỗ này các bạn cho nhỏ đi một chút Đó. ở đây và các bạn nhân để các bạn vẽ thêm được vẽ thêm được cũng không sao và cho vào đây rồi cái ngọn lửa này thì chúng ta cho thấp xuống một chút đấy tại hạ thấp xuống một chút nằm ở tại thấp xuống một chút rồi ta thể nhân dân vào đây cái này các bạn có thể ở đây các bạn quay đầu cho tôi đó tôi dạy này các bạn học luôn cả cả bên này luôn cái luôn chơi chơi luôn cái này nhé rồi à, đây là cái ngọn thứ hai ngọn thứ hai ở đây giờ ta tiếp tục à, ta làm cái ngọn thứ ba ngọn thứ ba các bạn cho cái này về một chút tung lên ta chọn ăn bút lên à, cao một chút cao một chút quay đầu đó đây này cho lên đây một chút cái này cho lên đây một chút này, quay quay ra một chút cái này trở về đối ngọn này thì uh, các bạn sẽ làm như sau ngọn này thì các bạn uh, cho tôi màu khói đấy tôi cho đây rồi này tôi, tôi cho màu khói đó hôm nay tôi cũng cho màu khó đó. hôm nay đã cho màu khó một chút đó. dưới đây ta quay về lên một ta đã cho màu khó một chút đó màu khó chúng đây này cho khó ờ, rồi rồi tôi à, vẽ thêm một ngọn nữa à, ngọn nữa thì tôi copy ra đó, chỗ này thì tôi à, bỏ chỗ này tôi vẽ thêm này thì các bạn cho nó vào trong ấn lên control xuống hoặc là chúng ta cho send to back cho cái này lên cái này các bạn nào cho nó cho địa tí rồi các bạn nào nó to lên đây thì bạn cho sau lên một cái các bạn cho vào lên một cái rồi đấy các bạn cho vào đây một cái đấy nó này rồi ờ, cái này ờ, chúng ta bắt đầu có tất cả mọi cái nhỉ? bốn cái đúng không bốn cái bây giờ tôi sẽ tách ra tôi làm như sau Đấy. tôi nhóm này là rồi tôi nhóm này là rồi chúng ta vẽ một ngọn đuốc vẽ một ngọn đuốc thì à, một đốt thì cũng chẳng quan trọng nó ra như nào ta làm cho nó tròn một tí đốt ta làm tròn một tí tôi nhân thêm một cái nữa rồi tôi dùng alive the country Đó. rồi tôi cắt rồi ok bây giờ tôi uh, rồi cho hai này vào đây rồi cắt cái này là em thiện 6 tiếng nhật và đường thẳng luôn với uh, ờ, stroke cho nó với uh, stroke vòng các đây cái này các bạn cho màu khác các bạn có thể cho màu xanh Đấy. rồi bây giờ ta sẽ um, tạo adbot cho từng cái một Đấy. đầu tiên tôi tạo cho cái đuốc à, adbot một là cái đuốc adbot hai ngọn lửa hai Abbot 3 là ngọn lửa 3 Abbot 4 là ngọn lửa 4 Abbot 5 à. Đó, và tôi chỉnh cho cái từng cái Abbot 1 vào gọn vào gọn vào gọn vào này cũng thế cộng chúng ta có 5 advort advort này chúng ta cho hoặc là chúng ta cho nhỏ cái này lại một chút rồi ờ, nhóm vào cho nhỏ à cái này nó bảo sửa sẽ tạo nên ngọn đuốc cho này rồi ok bây giờ chúng ta sẽ export as à, burner nha bây giờ bài à, ca uh, rồi bây giờ bài đuốc chúng ta chọn bài đuốc đuốc ta một thì là đến 5 rồi chúng ta export 300 300 dpi rồi bây giờ các bạn đã có đuốc rồi nhá nếu các bạn uh, đuốc ở đuốc đuốc ờ, đuốc của các bạn đây bây giờ các bạn sẽ cho ghi lên ờ, thành Photoshop nhá. để đa làm sao mà nó nó sẽ trở thành những ngọn đuốc ngon lành được Đấy. rồi bây giờ ta mở hết ra cái này là tôi nghĩ tôi nhiều đêm tôi nằm tôi nghĩ thì nghĩ ra cái cách mà sao cho nó nó đẹp nhất Đấy. rồi các bạn chọn cho tôi tất cả này mở hết ra vì ảnh tôi để hơi cao để cái độ phân giải cao cho nên là nó nó sẽ cao Đấy, cho nên là các bạn thấy là khi mà ra nó rất là nét rồi bây giờ tôi ghi từng cái một Đấy. tôi ghi là CBS tôi chỉ cần Photoshop Chrome 1 này và Chrome 5 này đó rồi cái này là Chrome 4 này Đó, tôi đóng cái này lại Chrome 3 này các bạn chú ý nhá ta phải chuyển đuôi PNG sang Photoshop tôi để PNG để cho nó trong suốt như vậy nếu không thì các bạn nó ra màu trắng mất các bạn nhớ trong Illustrator các bạn phải biết cách uh, xếp đuôi uh, ờ, PNG bước 2 Đó. rồi gọn luôn một PNG luôn xong bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây chúng ta sẽ nhập vào từng cái một chúng ta cho thuốc uh, ờ, ngọn một tôm một nhé Đó, ok Đấy, xong rồi bước hai tiếp là nhập hết rồi Đó. Wow chọn đốt hai rồi đốt ba rồi tôi chọn tiếp đốt bốn rồi tôi chọn tiếp năm thế thì chúng ta thấy là ở đây tất cả có mấy cái có năm cái cả Đấy, ta xếp lần lượt lên bên này tạo xem thế này sẽ như thế này bài này bài cực hay các bạn à. ok chưa các bạn rồi ok nhá à, để ta chú ý ta ghi vào đây là đuốc bây giờ ta sẽ zigging cho nó xong rồi và ta sẽ zigging này cái này nhá cái này các bạn tất cả những cái ngọn lửa này các bạn link cho tôi vào trong cái ngọn cái ờ, ngọn đuốc một đây là cái một rồi cái hai các bạn tách ra à, các bạn link cho tôi vào đây hai này các bạn cũng thế bật lên một đây ba cái này cái này cũng thế bốn các bạn link một đây ok và bây giờ ta xếp vào ta xếp vào rồi ta cho nó chuyển động cho bàn tay cho chuyển động rồi bây giờ các bạn bật cho tôi cái à, này lên được chưa đó thì chúng ta sẽ nhìn ở bên ờ, trong của nó ta sẽ nhìn bên trong của nó một media này ta nhìn từng cái nhá. một là ngọn hai đây bây giờ ở cái hàng đầu tiên hàng đầu tiên các bạn chọn cho tôi là transform Đó, các bạn chọn opacity Đó. rồi transform các bạn bình tĩnh một chút nhé Đó. À, để tôi bật cái uh, để tôi bật cái uh, quản lý về về các hình ảnh uh, ok về quản lý các hình ảnh đã từng cái một nhé Đấy, bây giờ ta đến đây rồi đúng không rồi chúng ta sẽ đốt một đốt hai đốt đốt hai đó rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên này để tôi xem apply render này duplicate này horizontal link này opacity một tí giảm xuống đó rồi chúng ta tiến lên đây một tí đó. ở cái bước 2 chúng ta sẽ cho nó uh, một cái này một cái frame và sau đó chúng ta sẽ cho nó ờ, một cái chuyển động chuyển động thì tôi dùng một cái transform nuốt trong con tôi đã mọi lần tay đầu RCD rồi à, tôi được Windows Transform Content Manager link này duplicate này render và để chọn từng cái một nhé bước một bước hai bước ba bước bốn ok rồi xong cái này bây giờ chúng ta làm mình to lên đốt một đốt hai đốt hai đến đây nhé đến đây bây giờ các bạn sẽ có cái nút phong của chúng ta Đó, sẽ để ra ngoài thử một phát rồi. chúng con phải làm được chăm con lúc chăm con căn phòng của chúng ta cách trường đến nỗi đi trường vì là làm nó bằng trăm pha bằng tay vậy cái một nhá các bạn sẽ đẩy vào trong một cái này các bạn dùng cái nút này đẩy vào trong lớp 3 này các bạn lại đưa ra ngoài và đưa ra ngoài nhá ở lớp 3 opacity opacity đã giảm lên một chút lớp double cái năm cái năm là các bạn đưa vào trong Đó. rồi tìm tiến lên một cái Đó. tiến lên một cái thì cái năm năm các bạn lại đưa ra ngoài Đấy. rồi đến tiếp theo năm này năm đây 6 ra Đấy, tiếp tục đến đây cái ba cái ba nó vào trong rồi bây giờ ta lại đưa nó ra ngoài ta lại cho chan form nó xuống ôi chứ à, ta dừng lại ta đưa nó về đầu rồi đến cái ba cái ba rồi thì các bạn lại lật cái ba lại lên đến đây chan form Đấy. chúng ta xem các cái đó đây là tận đây rồi đó cái này là cái ba và bạn đưa ra một chút bạn cho over một tám mươi một tí đấy xong các bạn cho có thể để lại căn phòng của chúng ta rồi rồi tiếp theo các bạn đến đây các bạn chọn cái 4 các bạn lại đưa cái 4 ra ngoài các bạn dịch lên trên một tí đó dịch lên trên một tí các bạn cho opacity to lên đó xong đến cái này đến đây các bạn lại được cái 5 cái năm lúc này lại cho ra ngoài Đấy, cho căn phòng nhỏ lên tí Đó. tôi quên à, tôi đặt tay vào trong cái trong à, thành space cho nên là nó Ừ. đây thì ta lại cái hai cái hai lúc này nó nằm bên trong đây một tí đó các bạn thì nó bạn các bạn nhìn rồi bây giờ chúng ta sẽ được hai đến đây các bạn đó rồi các bạn sẽ ba bốn cái bốn này các bạn tự ti bốn nha đó trong tập đoàn tự ti là cái bạn nha cái năm cái năm thì các bạn đưa xuống thế cho nó rộng lên đưa ra ngoài ra ngoài cái Z này thay đổi này Đó. các bạn cũng làm như tôi chỗ opacity nó sẽ một tí Đó, đến năm năm thì các bạn đã chạy vào trong và chạy vào bây giờ các bạn thử nhá này các bạn copy copy thì ba này ra chọn này copy tiếp Đó. copy bạn copy thật nhiều rồi nhé Đấy. ok xong bây giờ ta quay về cái một à, cái hai cái hai hai đây hai đây Thank you hai đây từ hai bắt đầu lên một này thì ta không hạn cho vào số lượng đó. đó để nó có thể tăng lên rồi cái này copy Đó, copy nhá, rồi copy Đó, copy như thế các bạn copy cho tôi hàng Obacity ta tập làm một tí nữa tí là copy chung tất cả Đây. Rồi bây giờ ta quay trở về opacity cộng của siêu cộng kho của ta đặt chọn copy tất cả các bạn copy cho tôi thật nhiều copy theo hàng nhé tôi lại chọn từ đây giữ xếp chúng ta chọn copy copy xóa thêm luôn đúng không thế là ta đã xong uh, xong một hai cái đúng không bây giờ ta phải làm cái thứ ờ, ba cái bốn bốn copy bốn này opacity bạn thấy tôi dạy có hay không quá hay đúng không cái này chẳng học ai cả tự mình khám phá cái cách của mình rồi mình mà lại đi học nữa thì biết đến đời nào mình đã xong được mà mình học thì mình cũng không thể bây giờ nhiều nhiều phê đúng không Đấy, các bạn chọn như thế cho tôi các bạn à, kệ nó nhá bởi vì nó dùng phép nội suy dùng phép nội suy để nó nó biến thành đấy, nó chuyển động cho các bạn rồi bây giờ ta xuống ờ, cái năm năm đấy các bạn học từ những hình của tôi các bạn làm các clip bạn ghép vào rất là đẹp Đó. để ta tạm đến phần đấy Giờ ta xem opacity opacity phần này đến đây thì các bạn hãy cho mờ đi đến đây các bạn hãy cho tăng lên lên các bạn lại cho mờ đi Ý như vậy các bạn lại cho tăng lên và các bạn copy này ra copy các bạn đặt đâu được miễn là nó thay đổi đấy đấy rồi các bạn copy ra làm hết cho nó Đó, làm hết cho tôi như thế nha ta tạm thời gác lại đến đây ta quay về câu 1 bạn nhìn thấy đuốc này đuốc của chúng ta nguyên ta vào tham hai đi Thank bây giờ các bạn nhé các bạn sẽ ngọn lửa các bạn tuy là những cái này tôi vẽ hơi ít các bạn có thể vẽ thật nhiều ra để nó tạo thành những ngọn lửa cháy mạnh hơn đúng không bây giờ ngọn đuốc của chúng ta nhé giờ sẽ di chuyển như nào bây giờ đây bạn có thể xoay nó, các bạn thể đấy ngọn lửa của chúng ta sẽ như thế tôi vừa vậy xong các bạn uh, phần uh, chuyển động của ngọn lửa các bạn uh, cố gắng học và tiếp thu những gì tôi đã dạy để các bạn làm đẹp hơn tôi nha thân ái chào các bạn chúc các bạn một uh, một cái buổi tối vui vẻ hạnh phúc thân ái chào các bạn